hay là bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài này rồi thì các bác cũng đã biết được độ hiệu quả của nó đúng không ạ với cái bộ hột tài xỉu nặng tài này các bác chỉ cần luồn vào sòng sới cho người ta lắc thôi mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi em sẽ làm hột theo yêu cầu của các bác đó là hột nặng tỷ lệ 73, 64 hay 82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 một tài này hai tài này một xỉu hai xỉu hai đều đúng không ạ ba tài này ba hai bốn tài này bốn hai năm hai năm ba sáu ba